Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bật mí bí mật động trời, Tô Lâm dung túng cho đường dây lừa đảo khủng phải không? Vào năm 2018, cơ quan điều tra đã khởi tố 70 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 của Bộ Công an là người nằm trong tổ chức này. Trước khi về săn C50, ông Hóa đã công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Từ cuối năm 2017, ông Hóa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm sai phạm có liên quan. Sau đó, ông Hóa xin nhập viện để chữa bệnh. Thời điểm bị bắt, ông Hóa đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198 tại Hà Nội. Ông Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, sống tại tập thể quận ủy Đống Đa, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông Hóa từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 của Bộ Công an với cấp bậc là thiếu tướng. Đây là hình ảnh tướng công an bảo kê đánh bạc online hàng ngàn tỷ, nay đã xưa rồi. Điều đáng nói là công an tỉnh Phú Thọ thụ lý vụ án mà không phải là bộ công an. Đây là vụ án mà người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã thanh lọc bộ công an vì chính những quan chức cấp cao của bộ này đã bảo kê cho tệ nạn cờ bạc. Đây là vụ án rất lớn, tuy nhiên theo một vị từ Cục Ngoại tuyến A07 của Bộ Công an cho biết đường dây bảo kê đánh bạc của Nguyễn Thanh Hóa và Phan Xảo Nam tổ chức chỉ là con cá con. Cá gọc vẫn đang nằm ở Bộ Công an và nó đang được bảo kê nhiều lớp vững chắc. Nguy hiểm hơn, đó là mô hình lừa đảo đa cấp đã từng hoạt động từ khi ông Tô Lâm lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Vào năm 2016, mô hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản đa cấp Ponzi đã chống lưng nở rộ tại Trung Quốc Nhận thấy đây là mô hình siêu lợi nhuận có thể kiếm về hàng tỷ đô la thì một số đối tượng tại Việt Nam đã bắt chước mô hình này đem về Việt Nam để lừa đảo. Sau khi móc nối được với một số quan chức đầu ngành công an để chung chi với Lê Ngọc Tuấn với nickname là Tuấn Scam đã mở ra dự án iFan. Dự án này đã lừa được tới 30.000 người dân với số tiền chiếm đoạt lên tới 15.000 tỷ đồng, một con số vô cùng lớn. Đây là hình ảnh dự án lừa đảo bằng đồng tiền ảo được cho là có bảo kê của Bộ Công an. Vào năm 2016, mô hình đánh bạc online được xem là lạc hậu và dễ bị phát hiện nên nhóm Lê Ngọc Tuấn đã nhảy vào lĩnh vực hot nhất thời đó là đầu tư tiền ảo. Ngay vào năm 2016, nhóm này đã thành lập các chiêu lùa gà để sẵn sàng cho trò chơi lừa đảo trên quy mô rất lớn. Nhóm này lôi kéo, hứa hẹn người dân đầu tư vào đồng tiền ảo iphone và hứa hẹn lãi suất cao, chúng trả hoa hồng tới 8% cho những người lôi kéo được người sau tham gia, hoa hồng lên đến 7 cấp bậc và lãi suất hứa hẹn lên đến 48% mỗi tháng. Sau khi kêu gọi thu hút được một lượng lớn tiền thì bọn chúng đánh sập trang web và bỏ trốn. Cùng một kịch bản như trên bên Trung Quốc thì trước lúc sập sẽ được đài truyền hình quốc gia cảnh báo và sau đó sẽ có rất nhiều đơn thư tố cáo nhưng những đơn này sẽ bị dập không được giải quyết vì chúng đã liên kết chung chi từ lâu rồi. Vào năm 2017, lúc đó ông Vương Đình Huệ chính là Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ban ngành cùng vào để phá đường dây này. Nhưng vì một lý do nào đó mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ cho đến nay. Có thể là vì vướng đến những ông lớn nào đó đứng vào phía sau đường dây lừa đảo khủng này. Đây là hình ảnh chuyên gia lùa gà Lê Ngọc Tuấn Suốt từ năm 2018, các báo chí đã lên tiếng về một tổ chức lùa gà, mua tiền ảo iFan với người tạo thành nhóm lừa đảo Leon Group có nick nam là IKP và Lê Ngọc Tuấn là người đã lùa gà vào chuồng. Điều đáng nói là báo chí vẫn không dám nói tên kẻ lãnh đạo của Leon Group, IKP, và rõ ràng mà chỉ nói tên viết tắt của người này là HNP, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo như thông tin mà chúng tôi có được thì HNP chính là Hồ Ngọc Phương. Báo chí biết tên nhưng không dám nói, ông Vương Đình Huệ cũng lên tiếng rồi lại im. Vậy ai đã đứng đằng sau nhóm này mà quyền lực của nó làm ai cũng phải sợ. Cũng có thông tin từ A07 cho biết chính là Bộ Công an đang là thế lực bảo kê và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có phần trách nhiệm trong vấn đề này.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 những ngày gần đây trên mạng xã hội đã xôn xao về hình ảnh một con tàu biển có chữ và logo của VinFast trên thân tàu. Những hình ảnh này được đăng tải trên trang vinfast.vn, trang web chính thức của VinFast. Vào ngày 15 tháng 11, trên diễn đàn của trang vinfast.vn có bài viết rằng Tự hào quá, tàu thủy VinFast chở xe VinFast 8 vượt đại dương. Cách viết như thế này làm người đọc hiểu hai vấn đề là Thứ nhất, con tàu này thuộc sở hữu của VinFast. Thứ hai, con tàu này đang chạy trên đại dương. Nhưng thực tế có phải như vậy hay không đang là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh, một số hình ảnh con tàu mang logo và chữ VinFast. Cư dân mạng dường như không mấy tin tưởng vào những thông tin từ VinFast. Rất nhiều người cho rằng hình ảnh con tàu này là Photoshop chứ không phải là ảnh thật. Đồng thời có rất nhiều những lời nhạo báng về cách tự hào quá của VinFast. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các nguồn tin trên thì Facebook nổi tiếng cho rằng hình ảnh con tàu này là thật, logo chữ trên thân tàu cũng là thật. Nhưng con tàu này không phải thuộc sở hữu của VinFast mà nó là con tàu Zivers Queen quốc tịch Panama và chỉ dựa vào hình ảnh thì không ai khẳng định được là con tàu này đang vượt đại dương hay đang loanh quanh đâu đó trên cảng biển của Việt Nam, Facebook Phương Ngô thì viết như sau. Sòng phẳng, tàu là tàu có logo VinFast. Facebooker Nhấp ảnh gia nổi tiếng Na Sơn thì lại cho rằng hình ảnh là con tàu Zephyr Queen là con tàu chở ô tô treo cờ Panama. Và sau khi cập cảng Hòn Gai, theo như VSC Trucking và rời đi thì nó mang một diện mạo khác như hình ảnh được Liva trên mạng ngày hôm nay. Nếu quả thật là ảnh thật không bị Photoshop thì thợ sơn Việt Nam tài thật. Trong thời gian rất ngắn ở cảng mà đã sơn được cả một con tàu lớn đến thế. Tài như thế mà khách hàng thuê tàu nào cũng sang thật, thuê cái con tàu để chở hàng mà bỏ chi phí, thời gian và sơn lại cả con tàu luôn. Thật là quá bảnh. Đây là hình ảnh con tàu River Queen mang logo và chữ VinFast trên thân tàu đăng trên trang web Đúng vậy, khi vào trang web này thì chúng ta có thể nhìn thấy được thông tin hành trình của con tàu River Queen. Hình ảnh này ngày 15 tháng 11 cho thấy thân con tàu này có chữ và logo của VinFast nhưng đầu và đuôi tàu vẫn có tên là tàu River Queen. Như vậy con tàu này đã được sơn lại trong thời gian đậu tại cảng và nó không đổi chủ sở hữu nào cả. Facebook Dương Quốc Chính thì nhận xét rằng chữ VinFast là thật trên thân con tàu, nó là dạng thuê quảng cáo mà thôi. Tên con tàu vẫn là River Queen, giống như in và dán quảng cáo trên thân xe bút ấy. Có gì đâu mà rộn ràng, tự hào, tông giật. Kể cả họ bỏ tiền ra mua đứt con tàu này thì cũng vậy thôi. Chờ được nhiều thì mua, thì cũng như Vin có luôn xe bus đó thôi. Sự việc này cho thấy khi các doanh nghiệp hô hào quảng cáo quá lố trong khi chất lượng các sản phẩm của họ thì kém đầy các lỗi kỹ thuật, chính sách hậu mãi thì tệ, gây phiền phức cho khách hàng, thì xã hội mất lòng tin với họ. Khi đó họ tuyên bố điều gì khi đưa ra hình ảnh nào cũng không mấy ai tin cả, bị nghi ngờ và trở thành trò cười cho công chúng. Đây là hình ảnh ô tô VinFast và một slogan rất nổ. Thương hiệu ô tô VinFast là một sản phẩm thuộc tập đoàn Vingroup xuất hiện vào năm 2017 và được quảng bá rất rầm rộ như là nhà sản xuất ô tô lớn đầu tiên của Việt Nam rồi thì dấu ấn người dẫn đầu, vân vân. Và VinFast đã xây dựng nhà máy trong một khu công nghiệp ở Hải Phòng với tổng đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD để sản xuất xe ô tô, máy và điện. Đến nay họ tuyên bố đã có nhiều hợp đồng với các đối tác lớn ở Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc. Họ cũng đã cho ra mắt một số dòng sản phẩm bán tại thị trường Việt Nam, nhưng ngay sau đó có rất nhiều những phản hồi tiêu cực. Các lỗi thường gặp của xe VinFast như